Mi se me Arimatea, togo mitangar Jesún eje, modin onto geto mitsu min don shodio wi, bimaba os parpila tonda umbar sakin da nyos pando yor Jesú, ner pilato un babi, kange bimaba pabi, ar Nicodemon eje togo va emin chuibik ongan agiar Jesú, bajo arbospo artun hamirra, mintons kuiman arhoga nyeni artun aloe, mi tongun marata yens uhti anhu. Kange bigu ando yuar Jesu, vigos pa yahoga nyuni, nebi maasha yaduhtun guyan tumbi yasho diumi aya koi. Gehtin habish kits uhtar Jesu mi buhnen arhuosa, nehan huosa mi buhnen arayot agi hintosh kit agi. Kange kabit ahne o, gehto mi gehti tone mandandu arpanzayo. Arm eton pa anjohto, armaria me magdala mi marran ihto min chuito hart agi, ki ka ardomi tama Nu'mä, tamá binixtimabáxiz pa arsimu Pedro, ne noman anmohté si Jesu, pa ando Xitjo'spa mu mi buhar t'oki, ne habush pa bukwe tama vi pengar Pedro ne no'man anmohté bima'ä jar t'oki. Xabijianjixtiga atjoyojo, ja noman anmohté bintojte kangi kangibisänga eto ne Bikohka anyo nibijiandaixy niduhtumi bwijne ha jimbiyäti. Nemisä arsimu Pedro nejemi beabha dama biyäti nebijiandaixy niduhtumi bone. Nebijiandanunan tumchishki bospamo anyo ar Jesu. Jimintonsku mi niduhtu. Mibüsexkin to'tishinjo. Biyät ano man axkizem äto. Nebijiandagato no temik hambo. Nebin emui. Nuyapa'ä hinxkizo dayam fe nino omongahar tofo. mi eno mi majoni al Kriston da mengi dan temen agi. Nebi meng habu mi u yan owi. Maga monjar Jesu vin udin da hianda ar Maria me Magdala. Nun ar Maria me Magdala mi banti har goste ar tagi mi zoni, vi kohka anio vi hiandan bo. Ne vi hianda yoho ya ancha mi heyat ash duhtu. Mi hun habushki bëhkwa ando yar Jesu, na habushki gohmo anio, ne man na habushki gohmo yagwa. Ne vi nyenga nu ya yoho ye. hagi erde non yo gi zoni no bi don di di zoni ge to shi thons pa ando yo ma chi mu ne hindi pon di habush pa tsogi nmi gwa di bi mon kan khap bi nye gi ne bi han dar he sumi ba ne ne him bi bon di ha go mi ge o ar he su bi nyem ba bi hagi erde non yo gi zoni to go gi honi nu nar ve nyomi be ni mar su ho hi za kan gi bi nyem ba bi tahta nu mushka nyos pa ando yo ma chi mu xícaguiha uxcatzouqui, nemacajon, arjesu biñémpapi, María, numa armaría bibaatine biñémpapi, Raboni, dibani dañeno, untate, arjesu biñémpapi, yogi thongaqui, geto hinxtamada ha bubi bumadada, dima baxispa macugar maha bubi bumadada neridada hü, macon nericon hü, armaría me magdala bimaba xispa yomoxtexquih yandar Jesús, Nevi mehtonos, kinsis po. Oh.